à, và mình có nên à, suy nghĩ khác về cái việc mà mình nên đầu tư để à, trở nên giàu có hay không ha thì cái suy nghĩ tôi thì à, là một nhà đầu tư từ à, 2004 nhưng mà qua một cái à, biến cố do khủng hoảng thị trường năm 2007 2008 à, và kéo dài tới 2012 và khi mà gặp biến cố như vậy thì tôi à, không muốn tham gia bất kỳ một cái khoản đầu tư nào nữa hết cả về đầu tư tài chính lẫn đầu tư bất động sản thì uh, tôi uh, suy nghĩ rằng không cần phải đầu tư thôi tôi chỉ cần có công việc à, công việc tốt ha tôi sẽ à, à, làm cái công việc của mình cho thật tốt lúc đó tôi cũng có tiền rồi tôi cũng giàu có rồi không cần phải đi đầu tư nữa nhưng mà thật ra đó là một cái sai lầm ha tại vì á à, khi mà đổ hết ờ, tâm trí thời gian sức lực vào cái công việc kinh doanh mà ừ, khi có tiền mà bạn không đi đầu tư thì tiền đó nó sẽ không thể nào à, phát triển được và cái việc ờ, công việc kinh doanh của bạn ừ, nếu ờ, nó gặp một cái bất trắc gì đó thì bạn cũng sẽ bị phá sản tiếp ha sẽ không có một cái khác để mà hỗ trợ cái tình hình tài chính của bạn hoặc là như tôi nói ví dụ như rằng là cái ngay hiện tại ngay hiện tại ngay cái dịch covid này nếu mà bạn không có những cái mà bạn đi đầu tư à, bạn chỉ dồn hết tiền Ờ, hết tất cả mọi thứ vào cái công việc kinh doanh thì hiện tại bạn không thể nào kinh doanh được tại vì mọi thứ ở Sài Gòn đều là đang giới nghiêm à, nếu mà bạn sản xuất kinh doanh thì bạn cũng phải chấp hành những cái uh, quy định giống như là ba tại chỗ chẳng hạn thì nhiều khi nó rất là khó khăn trong cái việc mà có thể sản xuất hay có việc kinh doanh được có những cái cái công việc sản phẩm dịch vụ bạn không được phép kinh doanh trong thời điểm hiện tại thì bạn cũng sẽ không có thu nhập ha mà không có thu nhập thì nếu mà bạn vay ngân hàng để mà kinh doanh thì bạn cũng không có tiền để trả lãi cho ngân hàng mà nếu mà không có tiền trả lãi ngân hàng thì bạn à, bị rơi vào khoản nợ xấu và khi mà sau này bạn à, muốn à, vay nữa thì rất là khó hoặc là cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái công việc kinh doanh sau này của bạn thì đó là cái việc là bạn à, sẽ xem xét lại cái à, tư duy đó là tôi không cần phải đi đầu tư tôi chỉ cần một cái công việc kinh doanh ổn định là tôi cũng giàu rồi ha và thật ra là nếu bạn à, có một cái công việc kinh doanh ổn định và phát triển rất là tốt mà sau khi uh, phát triển nó được ha bạn có tiền rồi bạn nên đi đầu tư và khi mà bạn đầu tư như vậy thì uh, tiền của bạn nó sẽ nhân lên rất là nhiều bạn uh, như bạn thấy đó tất cả những cái tỷ phú tại Việt Nam đều có xuất phát điểm bắt đầu từ cái bất động sản thì uh, như Bắc Vượng ha cũng là một xuất phát điểm từ việc kinh doanh uh, mì gói và sau đó thì ông đổ tiền vào đầu tư bất động sản và hiện tại là tỷ phú giàu nhất Việt Nam thì bạn cũng thấy rằng là tất cả mọi thứ nó đều à, phải à, đổ về cái việc mà đầu tư thì nó mới có thể nhân tiền cho bạn ha nhân hai nhân ba hoặc nhân nhiều lần bạn có thể theo dõi cái à, tình hình biến động của thị trường bất động sản hay những cái khoản đầu tư khác thì bạn thấy rằng là nó sẽ phát triển hơn phát triển rất nhanh ha so với cái việc mà mình chỉ kinh doanh cái công việc của mình rồi một cái à, cái sai lầm thứ hai đó rằng là bạn nghĩ rằng là tôi không cần phải giàu có à, tôi à, hạnh phúc với những gì mà hiện hiện tại mình đang có rồi thì cũng giống như là bản thân tôi thì tôi cũng nói chung là cái trường hợp của tôi nó cũng cũng giống giống như vậy à, tôi à, có một thời điểm à, tôi cũng cảm thấy rằng là thật ra là mình cũng không cần làm giàu để làm gì mình chỉ cần vừa đủ thôi à, cũng có thể là thoải mái hơn những người khác nó à, không cần phải giàu nhưng mà thật ra là khi mà dịch covid xảy ra hay là khi mà gặp bất à, bất trắc hay bất kỳ một cái việc gì đó thì cô tôi cảm thấy rằng ôi tại sao rằng là mình không có đủ và mình cũng không thể nào giúp đỡ được những người khác à, hoặc là bây giờ cái à, mong muốn của tôi nó nhiều hơn tôi muốn con tôi đi học ở nước ngoài hoặc là học ở những cái trường ờ, to hơn tốt hơn đẹp hơn thì tôi lại không có đủ tài chính để làm điều đó ờ, tôi cảm thấy rằng tôi ờ, an toàn với cái tài chính hiện tại của tôi nhưng mà thực ra là tôi cũng đâu đó ở trong lòng mình cũng cảm thấy mình cũng không hạnh phúc lắm nếu thật sự à, tôi có nhiều tiền hơn thì tôi sẽ có điều kiện cho con tôi nó có những cái cái cái điều kiện học hành tốt hơn hoặc tôi có thể giúp đỡ những người thân hoặc ờ, xa hơn nữa là tôi có thể giúp đỡ những người ngoài kia ha đang gặp rất là nhiều khó khăn thay vì hiện tại bây giờ tôi đang ờ, lead một cái đội là đi làm từ thiện à, phải hoặc là đi xin từ xưa giờ mình chưa bao giờ mình xin ai nhưng mà bây giờ mình phải đi xin để có thể là hỗ trợ mua máy móc thiết bị y tế cho các bệnh viện hoặc là khi mà mình cảm thấy là xin như vậy nó nó là sao á thì mình à, mới nghĩ rằng là a à, à, mình đi bán hàng hiện tại thì mình nghĩ rằng là cái nhu cầu của mọi người là à, về thực phẩm à, về rau củ hay là thức ăn thức uống à, mọi người sẽ mua nhiều tụi tôi bán cũng được khá nhiều đó nhưng mà cái việc vận chuyển nó lại không không không được dễ dàng khó khăn lắm và những cái um, những cái việc đó nó nó gây thu nhập của cái um, quỹ của tôi nó cũng không được phát triển thì tôi mới nghĩ lại là ơ giá như mình có nhiều tiền nhiều tiền hơn thì mình cũng có thể là mình trích ra mình làm điều đó luôn mình cũng không phải là à, vất vả quá nhiều về cái điều đó ha thì mà ờ, ước mơ của thật ra là không phải của tôi không mà của tất cả nhiều người là có thể giúp được người khác ha thì đó à, và cái sai lầm của mình tôi cũng nghĩ rằng đó là cũng một cái suy nghĩ sai lầm của một vài người đó rằng mình cảm thấy mình đủ mình ờ, không muốn ha thì không nên không nên tới bây giờ thì tôi cảm nhận được là tôi sẽ không nên như vậy nữa ha mình phải cố gắng tại vì thật ra mình cũng chỉ có một cuộc đời duy nhất là tại sao mình không làm là tại sao mình cũng không uh, cố gắng để ừ, không có phải hối hận ha một cái suy nghĩ sai lầm thứ ba đó rằng là uh, mọi người nghĩ rằng là uh, không có quan trọng việc là uh, tôi uh, có muốn hay có cần cái việc đầu tư hay không uh, vì tôi không biết làm như thế nào thật ra là Ừ, không biết làm và không thể làm được ha thật ra là không phải là như vậy thật ra bạn cũng không biết được là bạn có khả năng như thế nào đâu à, chỉ khi bạn làm nó bạn thực hiện nó bạn mới biết rằng là bạn có khả năng hay không ví dụ như là khi hồi xưa tôi đi học ở trong trường thì có những bạn á học cũng không giỏi lắm đâu bình thường thôi nhưng mà khi mà hết học ha bạn ra ngoài đời bạn làm rất là tốt ha và cái công việc của kinh doanh của bạn cũng rất tốt và cái việc mối quan hệ của bạn cũng rất là tốt tại vì á mà tôi ờ, tôi thấy rằng là mọi thứ khi mà mình mình không thử thì mình cũng không biết được là mình có khả năng đó hay không à, à, hoặc à, ví dụ như là mà tôi nói tôi kể muốn kể với các bạn nghe một cái câu chuyện thật ra là tôi chỉ tóm tắt thôi ha là ví dụ như là hồi lúc trước đó, khi bác sĩ nói bác sĩ nói với tôi rằng là tôi không thể nào chạy được ha tại vì tôi bị khớp à, đau xương khớp à, chân đau lắm à, không thể nào đi lâu được nữa chứ đừng nói là chạy nhưng mà à, vì một cái biến cố ha và một cái stress và một cái thất bại trong công việc kinh doanh à, nên tôi à, phải chạy à, tôi phải chạy à, mục tiêu của mình là chạy để lấy lại niềm tin cho bản thân thôi và tôi có thể chạy được uh, marathon 42 km sau 4 tuần ha thì uh, qua cái việc đó thì tôi nghĩ rằng là à uh, không có gì gọi là không thể ha từ cái việc mà khó như vậy mình có thể làm được thì cái việc uh, khác mình cũng sẽ làm được ờ, việc đầu tư thì nó cũng thật nó thật ra nó cũng không có khó đâu mọi thứ nó đều có công thức ha à, và mọi thứ nó nó có chiến lược nó có công thức bạn chỉ cần làm đúng ha và đầy đủ và là bạn có thể là mà đầu tư tư được À, và mình cũng phải là nghiêm túc và kỷ luật trong cái việc mà đầu tư thì à, nó sẽ tốt chứ không phải rằng là à, tôi không thể nào làm tôi không biết làm tôi không biết học ở đâu tất cả kiến thức đều có ở trên à, hoặc là trong sách vở hoặc trong những à, cuốn sách ha hoặc là ở những khóa học của những cái thầy thầy cô ha bạn xem ừ, hoặc là đơn giản hơn bạn muốn miễn phí thì bạn có thể coi ở trên những kênh youtube họ sẽ chỉ cho bạn tất cả những cái chiến lược bạn có thể thống kê lại ha, và các cách làm à, phải làm thì bạn mới có thể rằng là biết được có làm được hay không ví dụ như lúc trước à, tôi cũng đâu có biết đầu tư như thế nào đâu à, nhưng mà tôi cũng làm thôi tôi cũng đi mua nhà cũng à, à, mua nhà nát ha xây lên à, rồi sau đó bán hoặc là tôi cũng mua mua nhà mà ừ, hoặc là mình sẽ nó Ờ, có một tầng ví dụ mình muốn là à mình sẽ sửa là khoảng là hai tầng hai ba tầng chẳng hạn thì mình mua nhà mà nó vẫn có tầng rồi và mình xem xét là nó có thể cơi nới được hay không thì mình mua và đó mình nâng mình nâng tầng lên mình bán ha, mình sửa đổi lại được thật ra mọi thứ đều bạn đều có thể làm được nếu bạn không thể tự làm được thì bạn có thể là kết hợp với người khác ha, cùng nhau để làm xây dựng những mối quan hệ của bạn đối với những cái người hỗ trợ như vậy họ sẽ giúp bạn làm à, và cái việc mà đầu tư như vậy nó cũng không phải là khó lắm à, đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc đầu tư của bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video à, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo